tất cả mọi thứ là tự nhiên tới xong rồi yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày cái từ từ cái à, dọn đồ qua ở luôn dọn đồ qua ở luôn ai dọn đồ qua con con dọn qua ở tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà hết trơn em nói là anh ơi anh bạn trai em đang ghen nè xong mà ảnh mới nói là trời ơi em ơi em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu Anh thích chồng của em hơn em đó Không phải đâu Anh thích chồng của em hơn em đó Sometimes I'm cry Can you react? <laughs> but it's cry because I'm happy yeah. Tự nhiên cái hùng ảnh cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yeah, <laughs> dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì ờ. chỉ vô bụng I wanna eat I wanna eat sao sao reaction example Mm, oh, I wanna eat. <laughs> My name is German, uh, but you can uh, call me Toiten uh, La Dick, Dick. My Vietnamese name. Mm. Mm. where you're from? I from Nha. Oh. Ah. What's your job? My job now I model in, model. in Vietnam, but uh, before I worked in uh, tourism, a guide. historic guide. Oh, oh tourist guide hả? Yeah. Ảnh ừ. là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. À. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. À, ảnh à, rất là ngưỡng mộ Việt nói Nam. Ảnh là người mẫu, người mẫu nữa. nữa. Dạ, ảnh đang ừ. làm người mẫu cho viên. À. diễn viên người mẫu tự do. À. Đức uh, có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Uh, okay. I think uh, uh, have um, same song uh, Russian and Vietnamese. Mm. Ừ. Uh -huh. uh, Okay. We can uh, sing together. Yeah. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. How old are you? Yeah. I am um, 26 years old. Not 16, not 16. 26. Okay. 26. Dạ, yeah, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. rồi mời em trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. chú dạ tại vì à, à, em còn nhỏ tuổi em ừ. 21 tuổi ừ. dạ con à, tên là thìn bùi là tên thìn là thìn. con rồng ừ. năm nay con 21 tuổi đang là diễn viên và người mẫu tự do à tại vì à, công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát ừ. triển cùng nhau nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau dạ một cái event chính xác luôn dạ là có một buổi à, hướng dẫn cách quốc và con là được mời tới để à, hướng dẫn cho các bạn tây à. tập catwalk ừ, ừ. ừ dạ thì đó, đó cũng là cơ duyên à, các bạn tây là nhiều bạn tây hả dạ, từ đúng các rồi. nước lại hay là chỉ có nước nga thôi dạ nhiều lắm nhiều các nước thì dạ. lý do gì mà sao con lại quen với bạn này dạ chắc là mới đầu á à, con cũng không muốn đi đâu ảnh cũng vậy nữa ảnh là người tới trễ nhất cái buổi kết quốc đó luôn ừ. nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa chị đó cũng là người nga luôn và hai người rất là đẹp đôi ừ. thì à, con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn kết quốc thôi ừ. thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi ừ con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa ừ. thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được được em xong nữa ờ, ờ. <laughs> mặt baby thì à, hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi nhưng mà sau đó thì à, con có chụp hình với lại cái chị nga đó ừ. thì cái chị đó mới đăng lên mạng ừ. thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con à, à. hóa ra là à hai người đó không phải là người yêu với nhau ừ. thì con cũng thấy là có mình cũng kết ờ, ừ. <laughs> dạ có cơ hội để tiếp cận cái lần đầu tiên mà the first time đức nhìn đức gặp cô gái này thì đức có ấn tượng gì về cô yes i remember this day it uh, was uh, model training i remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see uh, white tooth, white teeth like this. Yeah. Mm. But actually, um, I look at her how I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks uh, so beautiful and so confident. Yeah. I like it. He's ờ. a professional Dạ, yeah, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á Là con có hàm răng trắng quá ừ. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á Thì dạ. khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm dạ, răng dạ. con trắng ừ. Thì anh nói là ảnh nhìn con xuống luôn Bởi vì con đi kết quốc rất là tự tin, rất là đẹp con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn bởi vì con mới vừa làm răng về luôn và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á con hay đi coi bói à. thì à, lúc đó thì cái thầy bói mới nói là ờ con nên làm răng đi con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm hai người rất là đẹp đôi luôn thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi ừ. nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi kết quất đó là gặp ảnh luôn mà ảnh là ấn tượng cái răng mới ghê chứ dạ cái điều đó con mới biết không? con mới suy nghĩ là ồ vậy là cái này là cơ duyên thể duyên tiền định đó, đó là thông qua cái hàm răng rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau kể từ sau cái buổi ờ, gặp nhau lần đầu tiên chắc là nhanh lắm luôn á tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn ảnh cũng mới vừa lên sài gòn tại vì ảnh làm ở nha trang ảnh mới viện cớ là Ờ, tôi không có biết gì về Việt Nam hết Sài Gòn tôi không rành Bạn có thể chỉ cho tôi uh, Sài Gòn có gì đặc sắc không? Ừ. Thì con mới À con là Sài Gòn chính gốc luôn Con biết rất nhiều chỗ Con nói là vậy thôi Mai gặp luôn đi Tôi sẽ chỉ cho bạn Rồi mai cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cổ <laughs> lúc đó là ảnh chạy một chiếc xe cổ hả dạ cái xe chiếc Vespa sao Suzuki Suzuki cổ rồi dạ đúng rồi phải phải, phải, đạp em. dạ phải đạp mới mới lên máy mới dồn ra lên được ừ. gặp con thì à, ảnh lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao em dạ rất là ngầu luôn tại à. vì à, nhìn cổ á dạ ảnh mặc đồ khá là đơn giản mà chạy cái xe thì ảnh cũng cao á nên là nhìn cũng khá là ấn tượng càng cảm tình hơn nữa đúng không dạ đúng rồi lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy con không có dễ dãi như vậy con mới nói là No, thank you, no Thì anh mới uh, đạp số Vô ra thiệt mạnh luôn Là con xém vé luôn Là con quán tính con chỉ biết ôm, ôm ảnh thôi Trời con mới tim đặt thình thịch luôn Con mới nghĩ là You have plan Ảnh có kế hoạch Có kế hoạch đó Be Are because okay? my bike so crazy sometimes. yeah, it's not my plan. It's not my plan. Ah, I don't believe it. Yeah. I don't believe. Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không đâu có bị đâu ừ. sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta vậy là trời xui đất khiến thôi dạ. cái bữa đó là đi đâu nè dạ đi à, vòng vòng sài gòn à. nhưng mà cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây đi đây đi đây con sẽ chỉ ảnh nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường cái ảnh chỉ con cái mới nói là à, tôi đi ở đây rồi nè tôi đi ở đây rồi nè tôi làm ở đây rồi nè quá trời chỗ luôn mà anh còn nói lịch sử việt nam còn rành hơn em nữa ảnh oh. rất là ngưỡng mộ người việt nam thời đó nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn ừ. xong rồi con cũng thấy ồ ờ, wow có một người á mà rất là thích lịch sử việt nam của mình mà lại uh, hướng dẫn mình như vậy nữa là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm ừ. chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi cái thời gian đó không biết là nó có dài không nhưng mà ảnh mới nói là ô bây giờ gần 9 giờ rồi trễ quá rồi à, anh phải đi về còn nếu mà à, em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp <laughs> đó là con biết là à ngày mai muốn gặp nữa đúng không à, ok à, à. thì thôi ngày mai gặp tiếp à. dạ. rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn ừ. lâu lâu con lại hỏi là tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không ảnh không hỏi gì hết tất cả mọi thứ là tự nhiên tới xong rồi yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày cái từ từ cái à, dọn đồ qua ở luôn dọn đồ qua ở luôn ai dọn đồ qua con con dọn qua ở tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ cái xong rồi từ từ cái con nói ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhãn hết trơn à ừ. coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng nó rất là tự nhiên nó dạ. giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó ừ. đúng không dạ đúng rồi ừ. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn mối hẹn hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 thứ bảy và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tâm hỏi Đức chút xíu nè. You talk about Vietnam food. Do yes. you like about Vietnam food? Mm -hmm. Yes, I had uh, um, I have one uh, story mm. about uh, the first date, then boy, uh, mm. she ừ. decide um, to cook for me something. Mm. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, mm. dinner. And um, she, she, she asked me what I like. And I say my favorite Vietnamese food, phở gà. Gà. Yeah. yeah. Phở gà. Soup, phở gà. Soup noodles. Yeah. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt Trời ơi quá dễ luôn Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm à, mấy cái nguyên liệu mua á Nên là anh đợi em xíu nha Thì con mới mở cái điện thoại ra Con search Google để là những nguyên liệu làm con gà gì đó Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết Nên cũng yên tâm Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi Đi về nhà ảnh Thì con mới nói à, công thức gia truyền anh lên phòng khách ngồi đi ừ. <laughs> em phải à, chú tâm làm mới ừ. mới ngon được ừ. ừ. thì anh lên phòng khách ngồi Google cái tiếp <laughs> con lên con mở con mở google tiếp nhưng mà bây giờ là youtube cũng có nhiều à, cách nấu á nên là cũng dễ á con ừ. thì con cũng coi xong mà nấu từng bước từng bước ừ. mà con cũng là người rất là khó ăn nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà, phở gà mà đậm đặc luôn đặc biệt luôn ngon lành luôn dạ nay là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi dạ ừ, hơn một năm thôi cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh đợt dịch 4 tháng vừa rồi á nếu mà cặp vợ chồng á, mà chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24 hai mươi á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau ừ. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi dạ đúng rồi đa, à. đang trong quá trình làm giấy kết hôn tại vì ảnh là người nước ngoài á à. nên là có nhiều trục chặt mình cũng phải đợi nữa à. ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa dạ rồi xong hết dạ, em cũng là... vậy luôn dạ nói à, chung à, bây là, giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi đúng dạ không? đúng rồi ừ. tại vì dịch dạ đúng rồi <laughs> rồi thôi giờ rồi. tới cái phần kia đi sao chị ơi thấy thiền á toàn là khen đức không à? thì đó bởi vậy ơi, bây giờ ở, mới hỏi nè ờ, càng ngày lúc ở ừ. với anh nó càng thấy rất là thích cái gì cũng, cũng tốt hết ờ, trơn hết trọi rồi về là anh này có tật xấu gì không dạ cũng có nhưng à. mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng à, lạ lùng đi là anh này á nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó như con nít vậy đó không cái mặt cũng như nít vậy đó dạ đúng rồi sometimes same cry <laughs> can you hả <laughs> uh, but it's cry because I'm happy yeah. tự nhiên cái hôn ảnh cái ảnh miếu má xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes, yes. <laughs> dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì à. chỉ vô bụng hey when I wanna when I eat sao sao reaction Example uh, mm, oh, I wanna eat à, <laughs> Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa Mà tất cả mọi thứ luôn nghe, Lúc nào cũng vậy hết là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn ừ. Dạ, có gì lạ lùng nữa không? Dạ có Chồng là... có ghen không? Có Ồ ghen lắm Một hả? lần ghen mà em cảm thấy như là Tại sao anh lại uh, suy nghĩ nhiều quá Tại vì uh, lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn à, sexy quá thì ảnh nhìn thấy ảnh mới im lặng xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em thì thà với người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra không em đang ngủ cái màn hình sáng chừng để trước mặt em luôn cái xong em, em bị nhói mắt quá em mới mở mắt dậy thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em em mới thấy ảnh dịch xài google dịch thì anh mới dịch cái câu đó ra thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy em muốn cái gì thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em không đi ừ. anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra nên là thôi anh không muốn gây nhau nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen nhưng mà tại vì <laughs> nhìn hơi chào mời xíu đó ừ. hơi hơi, hơi có tính chất riêng tư xíu đó ừ. thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền ảnh còn online kìa là em nói là anh ơi anh bạn trai em đang ghen nè xong mà anh mới nói là trời ơi em ơi em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu anh thích chồng của em hơn em đó <laughs> không phải đâu anh thích chồng của em hơn em đó là <laughs> coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi ừ. còn Nhưng cái gì cũng dễ thương cũng đáng yêu hết bây giờ cưng hỏi đi cưng hỏi à. đức đi nói bây giờ em có cái tật xấu gì ok what do you dislike me when we live together or maybe I'm jealous or maybe something. Oh, uh, okay. Usually it uh, relates with food. Mm. Mm. Yeah, because uh, sometimes she eat Vietnamese food with uh, strong smell. <laughs> um, Tôi smell là, là là bánh, cha bánh trắng trộn bánh trắng trộn bánh yeah. trắng trộn bánh trắng yes. đó là món khoái khẩu của các chị oh <laughs> my <laughs> god <laughs> yeah. it's so hard for me I don't mm. understand she likes to add so many sugar everywhere ah. every oh. time uh, sometimes I scroll uh, Facebook or mm, some girl girl and I just uh, text with my friend. Mm and uh, she pay attention. And who? Who is it? Why you text with her? But I, uh, but I say, it's, it's just my friend. We, we worked before together. Ồ. À, em ghen Vậy là con cũng ghen dạ. hả? Đúng dạ. Con cũng ghen. Đâu, đâu, đâu, sao đâu, con trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese mm. a lot, oh. but I don't understand. But blah blah blah blah blah blah blah. blah. actually, actually, I really like mm because it's so cute. And after she she gets angry more. à, <laughs> ah. là <laughs> con nói tiếng Việt nhiều quá à, nghe lộn à, dạ. nghe tiếng Việt không? Ờ. Dạ đúng rồi, cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Ừ. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. <laughs> Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm, ảnh nhái lại. I remember around five words. Tại ơi, sao, sao, hùm á hồn má hồn má hồn má hồn má dạ ờ, ờ, ờ. dễ thương ha rồi dạ. giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không dạ nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau ừ. ảnh là cung bạch dương là thích tạo bất ngờ còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được ừ. nên là con cũng thấy đúng nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại mà con không cần thay đổi gì hết thì ừ thì đó dạ. anh anh perfect quá rồi à. thay đổi gì nữa đúng không dạ có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi á thì dạ con ừ. cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn gia vị dạ, cuộc sống đáng yêu á gia vị dạ. cuộc sống luôn dạ. đó em dạ. rồi vậy giờ con hỏi đi con nói ờ, đức là muốn con thay đổi điều gì không do you want I change something um, actually no I I like her vậy luôn. personality mm. okay. yeah. uh, she change uh, <clears throat> I think enough mm. for ừ. me um, so comfortable, and mm. I, uh, I, I love her. Who who who is she? I love hmm. her. Hmm. Hmm. Dạ. Ok. Chúc tụi con uh, lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck, good luck for you. xin cảm ơn hai em. Thank, Thank you, you very much. Xin dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, dạ em xin... chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và toàn thể các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em ờ, tên là Nguyễn Thị Nhàn, năm nay em 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ừ. Dạ, đây là chồng em. À, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Cố Thuận và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Kiều Ngọc Thắng, em 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm gì? Làm dạ, gì? em làm bảo trì máy ở trong công ty. À, à bảo trì. Dạ. Nhan đang làm gì? <coughs> Dạ, em làm uh, con chung công ty với chồng em và thuộc bộ phận sản xuất. À. Dạ. Chà, dạ, làm chung công ty chắc có lẽ là hai đứa gặp nhau ở trong công ty là đồng nghiệp với nhau rồi thích nhau cưa nhau và yêu nhau luôn đúng không <laughs> dạ vâng ạ à. Ồ, dạ. hay không? Hay không? Hay không? Hay không? tôi tôi đang chơi thôi đó mà trúng liền dạ. rồi bây giờ các em chia sẻ mối tình của các bạn bắt đầu như thế nào tuy là làm chung nhưng mà à, phải một năm ừ. sau khi à, vô công ty cả hai cùng vô chung một đợt nhưng mà một năm sau mới à, gặp nhau chắc đeo khẩu trang làm sao không dạ đúng rồi <laughs> anh hay quá Ôi, hay quá trời ghét trời tội trời ơi đi trong đây chơi mà chứ mà nè nè nè nhất nghệ tinh nhất tân binh thôi nha làm dạ. ông mụ thôi nha chứ không ờ. làm ông thầy nha dạ. nhưng mà cuối cùng thì, thì cơ duyên nào mà lại nhận ra nhau nhau gặp được nhau gì? <laughs> dạ cũng một lần tình cờ là sao em ờ, có một người bạn làm chung với vợ là em cũng hay nói chuyện với anh đó lắm tự nhiên hôm bữa đó ờ, xui sao ấy hơn sao là vợ lại đứng kế bên cái anh đó à. cái em đang nói chuyện với anh đó cái em lại nhắc đến vợ em hỏi là ủa không biết nhàn là ai ta ừ. cái anh mới quay anh kêu đây nè đứng kế bên nè lý do gì sao tự nhiên chưa gặp nhau mà lại biết nhàn là sao dạ tại vì à, em mới vô á em làm bảo trì là em sẽ quen với lại à, quản lý của của vợ trước ừ. đó, quản lý là sẽ giới thiệu vợ ngay mới vô là giới thiệu cho em luôn à. <laughs> khi mà vô công ty á, là mặc đồ là không nhìn thấy mặt là chỉ ờ. có một cái thẻ tên thôi trên thẻ tên có cái hình cái hình đó vợ em chụp rất là nổi ừ. <laughs> nguyên tấm hình thấy có cái môi đỏ chét không à? <laughs> không thấy ờ. không nhìn thấy rõ mà dạ nên là nhìn vô cái hình giật mình luôn à. Kêu, trời ơi có đẹp thiệt không trời <laughs> Ủa, nhưng mà gặp gặp gặp gặp thiệt ở ngoài đời nè gặp cái mặt thiệt ở ngoài đời nè dạ gặp thiệt ngoài đời thì à, rất là hài lòng <laughs> còn em thì sao dạ lần đầu tiên á em gặp ảnh thì cũng cùng cái lúc mà ảnh đứng nói chuyện với cái anh làm chung với em á xong rồi à, cái chị phía bên tay phải của em cũng đang chạy chung với em thì máy bị hư xong rồi à, kêu kêu ảnh qua sửa ảnh đứng ngắm nghía sao á rồi đi kiếm lấy đồ để sửa mà lại sửa cái máy của em xong sửa máy em xong là cái máy <laughs> nó bị hư luôn từ đó là nó hư luôn bình thường mới vô á là em sẽ đi tất cả các máy kiểm tra có máy nào hư em sửa nhưng mà từ lúc em biết giờ em là em bỏ hết luôn em đứng một mình chỗ máy đó đứng suốt buổi luôn cái máy kia sẽ hư <laughs> kệ kệ luôn <laughs> kệ luôn chỉ lo máy của bà thôi dạ à. rồi, rồi sau giờ làm gì có hẹn hò à, đi ăn đi uống ở bên ngoài không dạ hẹn hò thì có nhưng mà khó lắm phải ờ, được sự đồng ý của ngoại bà ngoại với mẹ của vợ mới được đi ừ. vậy là em phải tới nhà em xin phép luôn dạ Rồi ờ, bữa đó là có bị bà ngoại chất vấn không <laughs> dạ có chứ bữa đó là ngoại với mẹ đang ngủ trưa nhưng mà em đang đi em xong thẳng vô nhà luôn cái chó nó sủa um sùm lên ờ. <laughs> ngoại giật mình vậy ngoại ngoại thấy ngoại thấy cái cái bắt đầu ngoại mới hỏi hỏi cái em à, thưa em là bạn của nhàn mà ngoại bắt đầu mẹ từ trong xong ra cái hai người ngồi vô là ngồi tra khảo luôn ngồi kẹp luôn ngồi tra khảo <laughs> có như hỏi cung luôn đó dạ à, ngoại cút. hỏi ngoại hỏi những cái gì chủ yếu là ngoại hỏi cái gì hỏi hết tất cả luôn ừ. hỏi ờ, nghề nghiệp người thậm chí hỏi cả lương luôn <laughs> ừ. lúc đó thì em ở đâu vậy dạ em ngồi phía sau mẹ lắng nghe thôi chứ em cũng không biết nói gì nữa à, em thấy không có căng thẳng không dạ cũng như bây giờ anh ngồi thẳng lưng mà mồ hôi dạ. tương tương tương tương dạ. à, cuối cùng có được đi không dạ được đó gì được rồi Ôi, vậy ngon rồi đúng không dạ. ngon rồi dạ được cái là tại vì em à, học về bên điện á ừ. nên là nhà thì điện dây điện trong nhà nó cũng hơi cũ à. nên là ngoại à, có hỏi xong cái ngoại kêu là có sửa điện được không à. em nói là em sửa được xong cái ngoại kêu là vậy đi dây điện hết cho trong nhà cho ngoại được không kêu dạ em đi được đó. <laughs> cái chắc ngoại có cảm tình nữa <laughs> ngoại à. mới cho đi chơi ơi đó là tạo cơ hội đó dạ à. <laughs> vậy thì có khi nào mà ổng có muốn xin ở nhờ ở ké không kiếm cớ kiếm cớ ngủ ké <laughs> có không? dạ cũng có nhưng đợt à, tụi em lúc mà mới quen là đang trong mùa mưa ừ. rồi anh này thì à, hay chở em đi làm về về xong rồi ở lại ăn cơm ăn cơm tối nói chuyện rồi khuya khuya xong rồi lúc đó mưa nữa ảnh nói là thôi bây giờ mưa rồi không về được thôi cho anh ở lại đi em em nói là em không có được ừ. ở lại ngoại chửi chết với lại hèn sớm người ta dị nghị nữa em mới nói là thôi xin ngoại đi tại vì mấy cái chuyện đó là ngoại khó lắm em nghĩ là xin ngoại ngoại sẽ không có cho mà không biết <laughs> ảnh xin sao là ngoại cho luôn Trời dạ. ơi trong nhà ngủ luôn dạ Và tối đó ngủ đâu dạ luôn ở ngoài à. ngủ chắc chắn là phòng khách rồi ừ. nhưng mà sau đó có có có có tìm cách dụ bà này ra ngoài ngủ luôn dạ dụ thì em không có dụ mà tự mò ra ủa là sao ủa vợ mò ra hay chồng mò vô vợ dạ, vợ mò ra hay vậy <laughs> dạ cái lúc đó là trời sáng rồi trời sáng à. rồi mà anh em chưa có dậy xong rồi em mới đi ra kiểu như kêu anh dậy rồi mình ngồi đó mình chơi thôi chứ không có cái gì chứ <laughs> không có đụng chạm gì hết đúng dạ. không tức là khó dạ. vậy chắc hai đứa giữ gìn cho tới ngày cưới hả hay sao dạ, dạ. đêm tân hôn làm sao dạ đêm tân hôn thì à, bữa đó là bên nhà đám cưới bên nhà em là bà con dưới quê lên là ở đông lắm ở nhà đông lắm xong cái tới khuya khuya khuya xe nó mới tới đón để chở mọi người về à. lúc đó là em xỉn ngủ quắt cần câu ừ. <laughs> không cần biết gì hết à cái là không có gì hết dạ tới à, tới lúc mà tiễn mọi người về á là cũng phải tầm 3 giờ mấy sáng xong rồi bắt đầu mới vô mới tắm rửa này kia xong ra mới khều khều xíu mới có được đêm tân hoàng dạ vậy là hai bạn quen nhau bao lâu dạ quen nhau vừa chọn một năm chọn cưới một năm một năm là cưới luôn một năm dạ. ừ. rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi nè có em bé chưa dạ chưa à. mới còn năm à. mà quen đến cưới là một năm còn ờ, à. cưới tới hiện tại bây giờ à. là 6 tháng rồi thôi cứ tận hưởng đi á dạ. các bạn còn quá trẻ mà đúng không dạ. à, trong thời gian 6 tháng đó thì có chắc không có tật xấu đâu chắc không có khám phá gì tật xấu của nhau đúng không có nhưng mà nó không có đến mức gọi là quá xấu không có cần dạ. xấu đau xấu đớn đâu dạ dạ thì à, lúc quen thì à, cưng chiều mình hơn nhưng mà cưới về thì cái cái tần số nó giảm nhẹ một chút bất cưng lại chút dạ tính tình à. là có nóng nảy tính không? tình thì nóng anh này thì anh nóng nhiều khi mà em làm cái gì á ảnh kêu em làm mà em chưa có làm liền nhưng mà làm cho bản thân em thôi chứ đi làm về kêu em đi tắm đi em mệt quá em nói thôi để chờ xíu em đi tắm ngồi chút xíu thôi ừ. em xin chút xíu thôi mà ảnh bắt em phải đi tắm liền em mà không đi tắm là ảnh quạo có khi á là ảnh ảnh đôi co với em coi là chừng nào em đi tắm ảnh mới chịu đi tắm à. có khi tới một hai giờ em biết cái tính ảnh thì em không tắm luôn cứ coi ảnh chịu được tới bao lâu tới cái bữa đó hả là tới hai ba giờ sáng là ngồi là bắt đầu ngứa rồi <laughs> em thấy tội quá rồi nên là em đi tắm trước cho anh đi tắm ủa tức là em em, em tắm. cứ mặc định là em phải tắm sau vợ hả dạ tại vì em biết tính của vợ là vợ kiểu là lười mà nhây á tức là mình cứ kêu là hơi nằm xíu nằm xíu không khi nào mà tới khi nào có việc á mới chịu đi tắm hay là rửa ừ. mặt này kia chứ không cứ nằm lì á ừ. nên là em muốn uh, cải tạo muốn cải tạo đó muốn, dạ, ừ, ừ, muốn ừ. trị vợ nhưng mà à. nhưng mà sau nhiều lần dùng nhẹ dùng nặng dùng mọi cách không được thì cuối cùng giờ em bực quá em lầy luôn lầy luôn cũng tắm <laughs> dạ à. <laughs> rồi còn gì nữa không nè có cái tập à... có có mê game được không dạ chơi game thì có lúc trước thì ảnh ờ, có chơi game chung với em mà chơi á kiểu như em em không chơi hay kiểu của ảnh á thì ảnh thua ảnh quạo ừ. tới bây giờ em xóa game luôn rồi không chơi nữa <laughs> hết quạo luôn dạ cho anh chơi một mình anh quạo một mình luôn ừ. có cẩu thả gì không dạ anh này thì ảnh ờ, ngăn nắp hơn em dạ. lúc mà em mà ờ, mới quen vợ á đi ờ, qua nhà chơi á là em sẽ quan niệm là con gái là phải ờ, gọn gàng sạch sẽ này kia là cái việc đầu tiên là phải vô nhà vệ sinh với lại vô nhà vô phòng ngủ ừ. để kiểm tra <laughs> mà em vô phòng ngủ bây giờ em mở cửa ra một cái là em lắc đầu luôn <laughs> như em một, rồi đúng không như một cái chuồng heo <laughs> bây giờ vợ nè ừ vợ nè xấu vợ nè em Sẵn cũng trước mắt là nè. bề bộn rồi phải không thì vợ thì có cái ờ, bề bộn với lười biếng nhưng mà chẳng qua là do ở nhà là con một á mà mẹ thì mẹ với ngoại thì cưng rồi đi học thì nói chung còn nhỏ đi học là lo hết cho tất cả không có bắt làm gì hết lớn lên đi làm thì cũng vậy đi làm xong về mệt thì chỉ có nằm ngủ thôi nên là thành ra có một cái thói quen á nên là giờ ỷ nại không có chịu làm gì hết cứ nằm ngủ thôi rồi còn sao nữa gì nữa không có hào phóng có, hay là hào phóng xài lắm. tiền kỹ nước là em cần tiền là cho cho tiền xài thoải mái lắm nhưng mà tới lúc em xài tiền thì bắt đầu anh xài cái gì tại sao hết sao sao mới cho đã hết xong bắt đầu bắt em ngồi kể ra là đã xài những gì em con trai mà làm sao mà em có thể nhớ được là em đã xài cái gì nữa rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè vợ thì nói chung là do thứ nhất là còn trẻ thứ hai là con một do cái suy nghĩ thôi mình chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ thôi nhận thức nó sâu xa thêm xíu để sau này có con cái này kia còn lo dạ yeah. rồi bây giờ tới em đó em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì Dạ thì đối với em á thì chồng em những cái tật xấu đó là nó không có đáng, nó không có, gọi là, mình cần phải thay đổi, nhưng mà em muốn chồng em phải tiết chế lại những cái cảm xúc của ảnh. Thì nhiều khi á ảnh nóng giận lên á, nhìn ảnh rất là hung dữ, đi, a, à, lái xe ra đường á thì ảnh <laughs> chạy chậm lại một chút tại vì ảnh mỗi lần ảnh chạy, ảnh chạy rất là nhanh, nên là em, kiểu như, bị mất cái lòng tin Ừm, khi mà ngồi xe với ảnh mỗi lần sợ. vợ chồng đi với nhau đều cãi nhau vì chạy xe hết em là mong muốn cái gì là dạ. kiểm soát lại dạ. đúng, không cái đó là cái mong muốn mà, dạ. nhiều nhất luôn á còn dạ. mong muốn thay đổi điều gì nữa dạ trong cách thể hiện tình cảm ờ, vợ chồng ảnh khô khan quá nhẹ tay một chút cái kiểu như là à ví dụ mỗi lần ảnh định ôm em thì ảnh ảnh trước khi ôm thì ảnh không có lại ảnh ôm là đứng từ xa ảnh kéo giật em lại giật một cái tắc đúng dạ, bạo quá vợ chồng mà đứng với nhau là lúc nào cũng phải trầy da tóc giải một cái phần nào đó nên là trời em em bạo lực vậy luôn á hả cưng à, dạ không, không có kiểu giống như là hai vợ chồng mà đang nằm kế bên nhau bấm điện thoại á xong cái có cái gì đó hay hay hoặc là cái gì đó tình cảm em muốn cho vợ xem á là em thường là em quàng cái tay qua cổ em em ờ, ôm vợ vô ừ. vợ thì hay nằm cái nằm gần cái tay xong cái lúc em giơ tay lên thì nó lại quệt vô mặt hay là <laughs> quệt vô lỗ tai mà nó có cái bông tai á nó giật ừ. cái đầu cái bắt đầu quay vô rồi quậu luôn ờ thế xong <laughs> hai đứa đang ở trong thời kỳ gì biết không cái hôn nhân đầu á cái hôn nhân đầu những cái tháng đầu những cái năm đầu tiên á là cọ sát với nhau dữ lắm cọ sát về cá tính nè dạ. cọ sát về sở thích nè cái lý tưởng nè đủ ừ. thứ hết trơn để cọ sát với nhau dạ. thành ra là đứa nào cũng có một cái thói quen từ nhỏ cho tới thời điểm này cho tới thì điểm lấy nhau thành ra là cái thói quen đó nó ăn vào bản thân mình rồi cho nên bây giờ á mỗi đứa phải tự gọi là mình mài cái thói quen của mình đi cho nó khớp với lại cái ờ, đó. thói quen của đối phương rồi thay đổi chút xíu thôi dạ. à thì để để để còn chi để còn chuẩn bị chào đón một em bé ra đời nữa đúng không dạ. thôi dạ. chúc cho các em luôn luôn <laughs> hạnh phúc và vui vẻ như thế này mãi mãi nha dạ. À, dạ. xin chào em dạ em tên à, trần công quang 34 tuổi ừ và em à, làm bên à, điện công nghiệp. Dạ, em tên là Kiều Thị Thanh Hương, năm nay 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Cố tình của các bạn à, như thế nào? Anh này đến gắn điện ba pha cho nhà cô này. <laughs> Dạ. <laughs> anh làm hợp đồng rồi gắn điện ba pha rồi gặp cô gái này xong mà cua luôn, đúng không? Dạ không phải. Không phải. Dạ. <laughs> dạ em thì hồi xưa học sư phạm chung với à, chị họ của ảnh à. à lúc đó thì ảnh thì đang cô đơn thì chia tay bạn gái cũng lâu rồi mà chưa chưa có à, bạn lại cho nên là chị thấy vậy mới à, định là mai à. thì trong nhóm tụi em thì có 10 10 cô bạn gái chị thân thì có còn là sáu cô chưa có người yêu thì không biết ừ, <laughs> nghĩ sao hay là, là chọn em để cho số điện thoại cho ảnh mà em không có thích ờ, làm mai tại vì ờ, em thấy hay tự ti lắm không có được xinh đẹp cho nên là sợ cảnh làm mai lắm mà chỉ cho số mất tiêu rồi nên thôi lỡ ừ. rồi nói chuyện đại coi sao ừ, rồi nói chuyện đại sao dạ anh nhắn tin nói Nhưng chuyện tức là bạn này biết là ờ, đang có một cái người muốn mai mối mình cho bạn này đúng không dạ thì em cũng chủ động bữa mà ra nhà chị chị họ xong rồi cái chị họ ờ, ngồi chơi chị họ giới thiệu là, ờ, tức là đã gặp em, nhau em rồi biết bạn này là em Chưa. chủ động để dạ không nghe cũng như ngồi nói chuyện trao đổi với chị họ chị họ ờ, nói là giới thiệu cho cô này nhưng mà dạ, ý vâng. chị hỏi là em em lúc đó em đã thấy cổ rồi nhìn thấy cổ rồi đúng không dạ chưa thấy cũng lấy hình ra cho coi thôi chứ là chưa làm mai qua hình ảnh đó làm mai dạ. hình ảnh dạ. dạ. thì ở trong hình với ngoài đời lúc mà tụi em gặp nhau á là tụi em có cảm nhận là cũng giống như trong hình không ừ. dạ em thấy thì cô này nhỏ nhắn mà ừ, trẻ nữa à. sinh viên nữa thì chạy tung tăng tung tăng y như nít <laughs> thì, thì, dạ. thì cảm nhận đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao dạ gặp anh ở ngoài thì ảnh hơn mình 6 tuổi mình nhìn cũng chững chạc quá trong khi mình thì còn trẻ con nhí nhí nhố nên cũng chưa có ham hố của <laughs> bạn trai à. nhưng mà lúc đó thì ảnh cưa nhiệt tình lắm ừ. Ừ, xa yeah. Dạ. như vậy đó đi làm lúc đó là gần tết á tăng ca nhiều lắm 8 giờ 9 giờ mới về mà ừ. cũng chạy xuống với em rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức là yêu nhau không biết chừng nào nữa tại vì cô bạn của em á là chị của ảnh giới thiệu á thì nói gì nè anh này ảnh đàng hoàng lắm ừ. ừ quen được là ảnh cưới đó ừ. ừ vậy đó xong mình mà nếu như mà quen không được thì cũng đừng có lo ừ. tại vì ảnh quen hai cô hai cô bạn gái trước á chia tay xong có chồng hết rồi <laughs> hết sợ giờ là hết sợ đấy anh hơn lắm dạ. đúng không dạ. ví dụ dạ. không hốt được ảnh thì sau này có chia tay thì mình cũng có dạ. dạ đúng rồi người khác được hơn dạ. cho dạ. nên em yên tâm phải không dạ dạ rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau dạ là 4 năm Bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi Rồi, sau khi cưới về rồi Có tật xấu gì lòi ra không? dạ có một cái mà chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra <laughs> thì trước đó thì không có biết mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm nè cái hôm đó là đẩy cũng trễ nên là hai vợ chồng mệt lắm em đang ngủ say tự nhiên nghe anh em ơi ra, ra cổng chụp hình em ơi cái em em đang mệt quá trời luôn yeah. Dạ. em nói trời ơi giờ còn phải dậy chụp hình nữa <laughs> cái xong em mơ màng em nhìn qua nó ủa tối thui gì còn ra cổng chụp hình cái gì cái xong nhìn qua thấy anh đang ngủ kiểu ra chụp ra chụp hình em ơi không mớ hả? Ừ. Sao vậy? dạ. Ôi, nghe kể tôi hết hồn tưởng gì vậy? dạ. này á là cái tật mà có lợi cho em đó dạ. dạ, cũng may là là là không không có gọi cô nào không có đó không có bởi vì à, có nghĩa là những cái người mà ngủ mớ đó dạ. ngủ mớ đó thường là ban ngày đó là ta có cái chuyện gì là ban đêm ta hay mớ lắm á dạ à. vậy có lần nào mớ mà khai ra một cái gì đó bí hiểm không dạ không đi ngủ cứ nói chuyện ờ, công việc không à với à. là nguyên cái tuần mà sau khi kết hôn xong trời nguyên tuần nó cứ nói chuyện đám cưới cứ kêu đừng đạp váy tội lắm nó mới nói hoài vậy à, dạ. à à, có, tội nghiệp quá có cô à. nào mà mới kêu tên ai không ví dụ như lệ chưa. vân ơi dạ chưa dạ không có hỏi rồi mà nói là chưa chưa chưa chứ không phải là không đúng không nhưng mà biết đâu được là ảnh biết cái tật của ảnh cho nên là ảnh sẽ ừ, có mật hiệu với những cô khác ví dụ như là dạ. với cô đó nhưng mà sẽ kêu cô đó em ơi tôi quy định tôi quy định không kêu là quốc thuận dạ. dạ. tôi em phải nhận em là quốc thuận nha chưa đó dạ. còn không dạ. là kêu mấy cô kia em em bây giờ tôi biết em tên abcd quê huệ hường lan rồi đó nhưng mà tôi mặc định em tên là tên hương nè dạ. để như vậy tôi gọi tôi bị bà xã trung tới cái bà xã là bà dạ. xã không nghe đúng không <laughs> ông la say không có chỉ đâu nghe dạ <laughs> say quá nói vợ lại xô ra không phải vợ là được rồi <laughs> dạ rồi à, còn, còn tật xấu gì nữa, Dạ, chồng thì cái lúc yeah. Dạ. quen nhau thì ảnh rất là nóng tính ừ. Ảnh nóng dữ lắm Đến nỗi mà má chồng phải nói trước á Về nhà chơi má chồng hay nói là là anh nóng lắm à, <coughs> con là phải nguội mới được con mà nóng luôn là hai hai đứa không ở được với nhau đâu ừ. cái lúc đó em cũng sợ cái em mới ờ, hỏi nói chuyện với ảnh em mới nói là anh nóng tính vậy giờ lỡ mai mốt hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã rồi sao cái anh mới nói là thì cãi thì thôi nhịn đi ra ngoài chứ sao thì bây giờ anh làm y vậy á hai vợ yeah. Dạ. chồng mà có cãi nhau giận nhau gì cái ảnh im im vậy sáng ừ. sớm anh đi làm sớm với trưa thường ngày gọi điện bữa đó không gọi điện tới chiều tới giờ về rồi cũng chưa về nữa đi lang thang uống cà phê vậy mình vậy đó em thấy trễ quá em mới gọi điện cái em mới nói là giờ anh buồn quá à. cái em mới nói thôi buồn về nhà đi trễ rồi cái anh nói anh về đến khi về rồi hai vợ chồng cũng không nói nhau tiếng nào ôm cái rồi tự về luôn <laughs> rồi còn, còn gì còn nữa không? tật xấu gì nữa không cơ ừ, dạ nãy giờ nó đâu phải tật xấu đâu toàn tật thấy toàn dễ thương không mà dạ. gây lộn như vợ bỏ đi không gây lộn à. không có cãi dạ. lại tại bởi vậy em cũng thấy là em rất là may mắn khi mà Ừ, lấy được ảnh bây giờ thói quen đó dạ vợ em ờ, đây hồi đó để, để mình xác định lại đây là tiết mục là kể xấu người bạn dạ. của mình <laughs> nghe dạ là xấu thiệt à, dạ à. làm uh, hồi đó mong muốn là được người vợ nấu ăn ngon trời ơi nấu ăn cực kỳ ngon luôn nghĩa đen ấy nghĩa bóng luôn à. <laughs> nấu uh, thơm thiệt là thơm xong cái hai đứa em uh, chồng chuẩn bị dọn phụ lên ăn vừa ăn một chén xong cái đi nó thôi để em ra ngoài ăn xong rồi làm chồng ăn hết luôn ăn sao để cho vợ vui <laughs> cái vị nó làm sao trời ơi nấu dạ, nó à, lạ lắm lạ lắm cái à, cánh gà chiên nước mắm ừ. trời ơi ta nó nấu chua. ăn nó, nó nó chua ngon cái này nó chua nó chua nó ngọt nó chua nó ngọt nên rồi ơi hai cái nó dư là sao à, chua, chua dạ, ngọt là dạ, dư, dư đường mà dư tắc nữa dạ sao chua ngọt cánh gà dạ, chua ngọt dạ đó. em hơi biến tấu chút không ạ dạ còn gì nữa không em rồi còn ờ, ờ, kho cá thì thôi sợ à. nhất à. mùi tanh có nghĩa là không không khử được cái mùi tanh của cá dạ, dạ không có. vợ cái món em kho cá hú thì ngon lắm má chồng mới thấy kho cá ngon quá kêu chiều hôm đó má đi đi chợ thấy cá sặc cái má nói má thèm món này quá đem về cho con dâu làm <laughs> thôi sao cái món đó em cũng làm giống vậy mà nó không có ra cái mùi giống vậy nó ra cái mùi kỳ quá nó tanh đúng không dạ nó tanh. Trời, đúng rồi à, cuối cùng ảnh ăn hết luôn không ai em hốt hết hả quan trời ơi hốt hết chứ đâu <laughs> con chồng quá là đáng yêu đó còn gì nữa không dạ thì còn cái b b b b bốn b à, bốn trời ơi giáo viên tưởng đâu ngon lành lắm trời <laughs> ơi chết chết trời ơi trời ơi 5 triệu giáo viên trên cả nước meo cái con này ông đại nó nó nó riêng giáo viên hương này ngon lành lắm sao dạ. Thôi, tại vì uh, vợ nhiều việc, con nhỏ nữa Thôi cho vợ... Uh, cho qua Cho qua cũng cho cũng, qua cũng ráng uh, chịu chịu bề bộn luôn <laughs> dạ. Nhưng mà chắc chắn anh chồng em là người rất là uh, cẩn thận, rồi rất là tỉ mỉ đúng không? Dạ Con trưởng trong nhà ừ. Cho nên là cũng chững chạc lắm như ừ. là cũng hơi khó tính gia trưởng ừ. nhưng mà nói chung là rất là thông cảm cho em ừ. rồi bây giờ Quang mong muốn ở cô vợ thay đổi điều gì? Dạ thấy hai vợ chồng cũng vui nên chỉ cần à, vậy nhưng mà nấu ăn ngon hơn hay hơn gọn ừ. gàng hơn Điều <laughs> quá dễ rồi rồi em. còn hương dạ lúc trước thì em sợ nhất là cái tính nóng của anh Bây giờ thì anh khắc phục ừ, cũng tốt lắm nên là chỉ mong là ví dụ như mà có buồn nữa có đi ra ngoài thì cũng đi nhanh nhanh thôi về đừng có Để đi lâu quá dạ em cũng lo tức là giờ, giờ bớt giận dai đi một chút <laughs> dạ dặn đâu có dai có ngày ngày ngày không là dai rồi đó dạ. bên này mong là phải bớt nữa dạ yeah. dạ yeah thôi thực thực ra nãy à, tụi em mà dắt tay nhau lên đây là chị thấy cái sự viên ừ. mãn trong mặt của đúng dâu vậy chồng thì mặt cũng là ông tươi yeah. Dạ. làm ăn phát đạt ừ. lắm nè hai chồng yeah, dạ, đúng không tươi thì à. tươi vậy đó và cái cái cái cái phần mà nói xấu về nhau đó không như... có gì xấu để nói ngược như vậy thôi chứ. giống à. như là, tiết mục như khoe ờ. tính à. của người bạn đời mình á <laughs> rồi ôi giờ với tụi em thì không có lời khuyên gì hết trơn trọi chỉ cứ thế em hạnh phúc thôi cứ dạ. thế mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này và vui vẻ viên mãn và tận hưởng cái cuộc sống nhé yeah, yeah. À, xin cảm ơn hai bạn dạ, cảm ơn chị cảm ơn. Em là Tuấn, à, năm nay 27 tuổi và đang uh, sống tại Hà Nội Em từ Hà Nội vô đây luôn? Dạ Ồ, vậy đó hả? Hai vợ chồng luôn hả? À? Dạ Ồ, vậy à. em, em tên gì? Em tên là Ngọc và em cũng 27 tuổi ừ, Bọn em sinh sống ở Hà Nội và công tác ở Hà Nội luôn ừ. Thay mặt cho chương trình, ờ, thay mặt cho những người thực hiện ờ, Xin cảm ơn hai em đã từ một cái quãng đường rất xa để vào đây tham gia chương trình Radio Show Rồi bây giờ mời hai em à, có thể cho anh biết rằng là cái cái thời gian đầu tiên hai em gặp nhau và chuyện tình của các em như thế nào ừ, bọn em thì yêu nhau cũng lâu rồi từ hồi cấp 3 Tức là lần đầu tiên gặp nhau là khi vào, vào lớp 10 Nhưng lúc đấy thì chưa có tình cảm gì với nhau cả Đến tận năm lớp 11 thì mới bắt đầu có tình cảm với nhau và bắt đầu yêu nhau từ đấy Lúc đó em như thế nào? Em là người chủ động tấn công cô gái này đúng không? Lúc đầu mà mới vào nhập học ấy Thì em ấn tượng với vợ em là lúc đấy mái tóc của em rất là dài Dài đến đầu gối rồi ấy Thì uh, em còn nói trêu lúc đấy là lúc đấy đang tán nhau ấy. Thế là em còn nói trêu mà tóc dài như này mà về mà lấy chồng thì chồng buộc vào thành giường đánh thì không tránh được <laughs> rồi à, có bị bạn bè phát hiện không đến tận à, năm năm à, 12 thì mới biết là hai đứa yêu nhau ừ. thì khi mà yêu nhau á thì hai đứa ở trên lớp không nói chuyện với nhau mấy coi như là bạn bè bình thường đấy thế khi mà bạn bè phát hiện ra là hai đứa này yêu nhau mấy bạn sao hai đứa này nó giấu nhau giỏi thế giấu ừ. cả lớp ừ. giỏi thế đến cô giáo chủ nhiệm cũng không biết rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau um, cũng phải uh, yêu nhau đến 8 năm sau Wow, như vậy là mối tình thanh mai trúc mã đúng không quý vị? Cái chuyện tình của các em á, là nó có trơn tru không? Hay là nó có gần đến ngày cưới nó có bị trục trặc gì không? Thực ra đến năm thứ 6 ờ, hay năm thứ bảy gì đó Em nhớ là năm 2013 Thì uh, lúc đấy uh, hai đứa cũng có một chút trục trặc um, Tình cảm lúc đấy cảm giác của hai đứa nó không còn được như lúc đầu ấy uh, xong cùng thời điểm đấy thì em lại có một à, anh bạn làm cùng công ty thích ừ. là mình cũng bị ờ, rung rinh ấy sau rồi ông này ông phát hiện ra vì à, ông ấy cũng thấy nghi nghi thế là ông ấy uh, mê giả vờ ông mượn nick uh, Skype ạ uh, Bọn em hay làm việc trên Skype Đâu để cho ông này kể đi Tại sao mà em cảm nhận được cái điều đó Em cũng chẳng biết Tự nhiên em lại nghĩ mà sao dạo này thấy khác khác Linh cảm à. Linh cảm ừ. Thế là em có bảo là cho anh mượn cái nick ừ, để đăng ký ừ, này nọ ừ. Thì à, vợ em thì cũng không ừ, không nghĩ ra là mình lại vào chồng như thế vào chồng thế ừ. thế là em vào thì em đọc thì đúng như em nghĩ thật ừ đâu em nói cái cảm giác là chị rất muốn biết cái cảm giác của em lúc đó tại vì lúc đó là phải cũng là sáu bảy năm đúng không vâng ừ, sáu bảy năm rồi ừ. lúc em đọc thì em có nghĩa là đọc mà thấm từng chữ từng từ một luôn thấm chát với nhau ừ. ngấm đầu máu máu dồn lên run rẩy đúng rồi có xỉu không hay là mồ hôi một cây vã thôi như tắm không vã thì ờ, gọi là buồn rủn tí thôi đúng đúng và trong đầu em lúc đó em nghĩ cái gì đầu tiên trong đầu em ngay cái thời điểm đó em nghĩ cái gì đầu tiên em nghĩ là phải đọc hết xem có cái gì không ừ. <laughs> rồi cuối cùng giải quyết như thế nào em có nhắn tin với vợ em em bảo là uh, anh đã biết được những cái việc như thế rồi ấy, thì ừ. bây giờ em sắp xếp thời gian để lên để giải quyết một lần cho xong ừ. tại vì yêu nhau cũng không phải là thời gian ít nữa ừ. mà bây giờ như thế thì anh cũng hơi buồn Ừ. ừ. thế nhưng mà lúc đấy thì em bình tĩnh để nói thế nhưng mà trong lòng lúc đấy là rồi. rất là khó chịu <laughs> ừ. tức tối hôm đấy em đi uống bia cà phê một mình ừ. xong rồi hôm sau đi làm bỏ ăn luôn ừ. thế là mấy anh chị bảo sao hôm nay mày bình thường mày ăn khỏe như trâu sao hôm nay lại ăn ít thế ừ. <laughs> thế là em mới không nói gì thế là tự nhiên đến sát có nghĩa là sáng hôm đấy em đi làm thì là chiều hôm sau à chiều hôm cùng ngày ấy, vợ em lên thì không hiểu sao đến trưa tự nhiên đang sùng sục lửa trong người như thế muốn lên một lần là giải quyết xong là chia tay luôn ừ. thì không hiểu sao đến lúc đấy tự nhiên lại tự nhiên lại không hiểu như kiểu ai dội nước một người thế tự ừ. nhiên lửa nó cứ dịu xuống dịu hẳn xuống xong em nghĩ vào tự nhiên bây giờ yêu sáu bảy năm mà vợ mình có nghĩa là mất thời gian để quen đến sáu bảy năm một người bây giờ lại quen lại một người thì nghĩ cũng tội tội mà em nghĩ là à. cái tính của em thì cũng chắc là vợ em thì người hiểu rõ nhất nên là em cũng không nỡ buông tay cái lúc đó em có biết là em lên rồi à, để giải quyết cái việc đó không chồng em có nói không có có nói ừ, có nói có nha, có ừ. nói. ừ thế nhưng mà rồi em em suy nghĩ trong lòng em lúc đó như thế nào là chấm dứt luôn hay là thú nhận để tha thứ lúc đấy thì em không nghĩ đến việc chia tay ừ. mà em nghĩ đến việc là uh, nghĩ lại tất cả những cái kỷ niệm của bọn em từ trước đến giờ ừ. thì em nghĩ là mình cũng là người có lỗi à, à, thì em định là lên em xin lỗi và muốn uh, xây dựng lại mối quan hệ từ đầu ừ. thì thì không không ngờ rằng ông này ông ấy cũng dễ tính thế là ông cũng bỏ qua cho thế là ừ, em cảm giác là mình ờ, cần phải ờ, thay đổi ừ. ừ. để xứng đáng với cái tình yêu của ông hơn rồi bây giờ các em là đã ở với nhau bao lâu từ lúc cưới đến bây giờ bọn em cũng cưới nhau ừ, với nhau được 3 năm 3 ừ. tháng ừ. và đã có với nhau được một bé 17 tháng à, ừ. chúc mừng và trong 3 à, năm 3 tháng đó thì các em có những câu chuyện gì về à, không hiểu ờ, không vừa lòng cái người bạn đời của mình hay không hay nói trắng là hãy nói xấu về nhau đi <laughs> ông này thì ông ấy trông thế thôi nhưng mà siêu siêu siêu lười luôn tức là em bảo ông ấy làm cái gì nhưng ông ấy phải để em nói đến chục lần thì ông mới bắt đầu ông đứng dậy ông đi làm và làm ừ. trong cái tư thế là hậm hực nhiều khi ờ, nghiện em nghiện đó à, <laughs> không nói là, lại làm không thấy vui đúng không <laughs> đúng rồi <laughs> đúng vậy à, sao này à, ờ, ông ấy còn có một cái tính là nghiện chơi game nữa trời ơi chơi game thì thâu đêm suốt sáng luôn tức là <laughs> có một cái trò chơi mà ban đầu thì em cũng chơi cùng đợt mà em đang bầu ấy <laughs> thì cũng rảnh rỗi thì bọn em chơi cùng nhau thì cũng vui thế đến lúc mà đẻ xong rồi thì bao nhiêu việc chăm con rồi lo dọn nhà cửa rồi giặt rũ quần áo rồi các kiểu nhưng ông vẫn ông ông vẫn ngồi chơi ông vẫn cày <laughs> ông vẫn cày game để cho nâng cấp rồi thăng hạng rồi các ừ, kiểu ừ, ừ, ừ. trong khi mình mình thì không chơi nữa mà mình ừ. thì còn bao nhiêu việc khác ừ. mà không hỗ trợ hay là em điên lắm có hôm em về em bảo vẫn còn đang ngồi chơi điện tử à? à không bây giờ mà còn ngồi chơi nữa thì em cầm điện thoại em đáp ừ. em xóa luôn trò chơi đáp là vứt đấy vứt đi à, luôn à. Ừ. cho em đính chính một tí à, cứ đính à. chính thật ra là rất là đen cứ lần nào vợ em quay ra là đúng lúc em đang chơi nhưng mà kỳ thực là em chỉ chơi một tí thôi xong em lại thả xuống nhưng mà những cái lúc thả xuống thì vợ em lại chẳng nhìn <laughs> thế, à, em lại... Ừ. thế nhưng mà ừ, cái lúc em cầm lên và cái lúc em hạ xuống nó cắt nhau bao lâu đó cứ 5 phút một lần là hay sao không ạ chắc tầm khoảng 30 phút 30 phút là cũng biết 30 mà. phút một lần còn gì nữa không à, ông này ông còn một cái tính nữa là bây giờ thì con cũng lớn rồi thì làm bố làm mẹ thì cũng phải làm gương cho con đúng không ạ nhưng mà không kiểu tính trẻ con ấy em ờ, nhờ lấy cái này lấy cái kia thì toàn tiện ấy đứng từ sau đáp veo phát ra chỗ mình ừ. thế là thằng con nó nhìn thấy làm sao nó cũng cầm cái gì nó đắp vèo phát thế này em mới mắng cho mà làm sao không được làm như thế làm như thế con nó bắt chiếc không hay ở hai vợ chồng là ở riêng hay là ở chung với bên gia đình ờ, bọn em thì ờ, nhà ở hạ long còn ờ, công tác thì làm ở hà nội ừ. thế là bọn em ở xa nhà không ở chung với bố mẹ tức là đâu đâu có sống chung với mẹ chồng ờ, thời gian nào hả thì, ờ, thực ra là có sống cùng mẹ lúc mà em sinh cháu ấy ạ Thực ra ở với mẹ thì cũng không có vấn đề gì nhiều ừ. Chỉ có vấn đề khi mà em mới sinh cháu xong ấy ừ. Thì có xích mích về việc là cho con ăn, cho con bú rồi uh, nuôi dạy nó là cái cách cái chút. cách của của của em với cách của mẹ khác nhau hả? Vâng đúng rồi. Lúc đó em sao? Em thấy cái cách nào đúng? Thật ra thì em chẳng biết cách nào đúng sai. Lúc đấy vợ em vẫn đang ở trên bệnh viện ừ. Thì lúc đấy thằng cu nhà em thì ờ, khóc rất là to Thì bà thì sót thì cứ bảo là Thôi bây giờ mà sữa mẹ chưa về kịp thì có thể cho ăn sữa ngoài một ừ, chút ừ. Ừ. Thì vợ em thì nhất quyết bảo không ăn sữa ngoài thì chỉ cho bú thôi ừ. ừ. Vợ em thì chắc là lúc đấy cũng không muốn nói nhiều nữa Thế là lại đi ờ, gọi ờ, mấy cái cô y tá đến để giải thích cho mẹ em hiểu ừ. thì khi đến thì bác sĩ có bảo là mẹ sữa mẹ vẫn đủ đây thì không cần phải cho ăn sữa ngoài đâu thì lúc đấy mẹ em lại cảm giác như kiểu là bị như kiểu dùng từ quê ừ. đấy ừ, ừ, ừ. thế là mẹ em mới bảo thôi em đứng lên mẹ em cũng hơi sụt xin một tí ừ. mẹ em bảo là thôi mẹ không trông cháu nữa ừ. mẹ đi về ừ. đến lúc em ra thì mẹ em đi về rồi ừ. thế em đợi mẹ vợ em lên thì em có bảo là mẹ trông uh, vợ con một chút thì con về con nói chuyện với mẹ thế về thì mẹ em vẫn đang uh, nằm trong giường khóc tối hôm đấy thì em nằm nằm giữa hai ông bà luôn ừ. Ừ, ừ. thế là cứ ôm mẹ em xong rồi em bảo là thôi thì vợ con cũng mới thì ừ. có gì thì mẹ bỏ qua bây giờ con cũng ừ. cũng không biết phải làm thế nào cho vừa cả ừ. thì sau lúc đấy mẹ mẹ em cũng xui xui rồi hôm sau thì cũng có viết một bức thư cũng khá là dài cho vợ em ừ. nhưng mà không cho em đọc ừ. đến ừ. bây giờ em cũng chưa biết là nội dung bức thư ấy là như thế ừ. nào ừ. bây cho cho cho, cho vợ kể cái mẹ viết cái gì cho em vậy mẹ uh, viết cho em một bức thư thì um, cũng nói về chuyện là ngày xưa mẹ em chăm chồng em như nào Ờ, tại sao mẹ lại lo lắng khi mà thằng cu nó khóc nhiều như thế ừ. thì sau khi đọc xong thì em cũng hiểu được tâm lý tình cảm của bà là như nào thì bà cũng chỉ là lo cho cháu thôi à, ờ, đây là em cũng thấy ờ, chắc là mình cũng xử cư xử hơi quá ừ. em cũng ờ, nhắn tin xin lỗi bà ừ. thì hôm sau hôm sau bọn em em cũng ra viện luôn ừ. thì là mẹ em cũng lên đưa để đưa hai mẹ con ra về nhà ừ. ừ. và mẹ chồng em thì rất là chiều em về em cũng không phải làm gì mấy toàn em làm toàn làm. ăn cơm xong thì có nghĩa là bình thường thì việc rửa bát hoặc giặt quần áo đối với em thì em vẫn tự làm bình thường nhưng mà về nhà thì mình cũng muốn oai một tí thế ăn cơm xong bảo em đi dọn bát đi thế mẹ em với cả bố em cả bố em luôn quay ra bảo mày làm quen rồi mày đi làm đi để nó làm làm gì thế em lại phải lóc cóc đi xuống rửa bát và bây giờ là tật xấu của vợ em là gì tật xấu của vợ em thì chắc là chỉ có mỗi việc uh, cẩn thận quá và lèo nhèo nói lắm ừ. lèo nhèo là nói cũng phải, chắc cũng phải kinh khủng lắm đúng không không có nghĩa là một cái việc đấy ví dụ như là lúc ấy vợ em có nói là bảo đứng lên ờ, dọn bát đũa đi ấy, thì em bảo là thôi để đấy anh ngồi một tí rồi anh dọn thế là từ cái lúc mà em nói xong mà bà ấy phải nói khoảng chục lần nữa rồi oh. thôi đứng lên đi xong lại được khoảng 2 ờ, giây sau rồi đứng lên đi thế là em thì tính em không thích nói nhiều nên em lại phụng phịu đứng lên em dọn em không nói nhiều mà chắc lúc đó đang cài game đúng không đúng rồi và <laughs> bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì và em thì ờ, mong muốn là bớt kỹ tính đi tí cho chồng dễ thở với cả cũng bớt ừ, gọi là ghen ghen đi một tí Ồ, ờ, ghen sao ghen dữ hả? À, đấy Đấy <laughs> Có nghĩa là bình thường thì em đi làm thì công ty em thì làm là công ty nước ngoài ấy. Thì có nghĩa là uh, các nhân viên với nhau rất là thoải mái là Ôm ấp chụp ảnh rất là bình thường ừ. thôi Thì chụp xong thì Facebook bình thường Bà cứ nhìn thấy cái xong cái bà bảo lại chụp ảnh tay chân mà cũng không hiểu sao các bạn gái rất thích chụp ảnh với em ừ. à. nên <laughs> là về cũng up facebook nên là bà cứ lầu bà lò bầu thế là từ đấy là ai mà nhất là mấy bạn gái mà có bảo chụp ảnh ấy thì em bảo thôi ừ, em né luôn ừ. tội quá ừ. ừ. tội quá vậy <laughs> thôi Thế còn còn em thì em muốn ông xã thay đổi điều gì ờ, em chỉ mong ông ý bớt chơi game đi thôi ừ. chăm à, chịu khó dành thời gian chơi với con nhưng mà nhưng mà bây giờ cái thời gian mà em dành cho con em á là là là nhiều không nhiều chứ tại vì em đi làm thì à, cứ có nghĩa là cũng không nhậu nhẹt gì đâu đi làm về là em về ở nhà chơi với con luôn ừ. đến tối đi ngủ mà tối thì bắt đầu mới chơi game đúng không đúng không Đấy. tối mới chơi game thế thời gian đâu mà chơi với vợ <laughs> có nghĩa là vợ em đương mượn mây đẩy trăng á vấn đề là cô nói giờ anh bớt chơi game lại đi để con nó ừ. bắt trước này kia nọ nhưng mà thực chất ra là ừ, phải có thời gian để chơi với vợ nữa chơi với hai mẹ con đúng không ừ. đúng không ừ. còn cái chuyện chồng em á tại sao mà mọi người thích chụp chung với bạn đó là tại vì bạn rất là duyên dáng thực sự là bạn này bạn nói ít nhưng mà nói câu nào là duyên dáng câu đó thành ra là chị em phụ nữ thích chụp chung thế thôi chứ còn không vấn đề gì đâu em đừng lo nhưng mà ông ấy làm à, bạn gái em gái kết nghĩa lắm Ừ. thì đó tại duyên dáng quá mà nhưng mà thôi bớt kết nghĩa lại đi em ơi không nhưng mà em chỉ dừng ở kết nghĩa thôi chứ không kết nghĩa thì giờ ờ. định nghĩa thế nào là kết nghĩa đúng em đàn ông mà nó vô em kết nghĩa nhiều quá là dễ kết liễu lắm em ơi <laughs> ờ đúng rồi đó theo chị thì em nên ờ, bớt lại dừng lại ở mức độ đồng nghiệp thôi vâng. nó có cái ranh giới rõ ràng đúng không đúng á xin ờ, chào hai em chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này Vâng, à. em cảm ơn Rồi <laughs> Em ờ, Trần Ngọc Quốc Bình xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả Bao nhiêu tuổi? Em uh, 31 tuổi 31 ờ, ừ. Em đang Công việc em làm gì? Em đang ờ, kinh doanh buôn bán bánh ở nhà với vợ Bán bánh hả? Dạ Rồi, mời em Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi Em bán bánh online Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom và bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh Dạ không, ừ, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì ờ, gặp ảnh Ảnh ờ, bán vé xe bus à, Chuyện dạ. tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus Dạ Đúng không? Như thế nào kể chi tiết cho em Chín năm về trước là em gặp uh, bà xã em đi xe ừ. buýt ừ. thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương cực ừ. kỳ dễ thương mà hồn nhiên lắm anh cái em lấy hết can đảm mời uh, bà xã em lên ghế đầu ngồi ừ. ghế đặc biệt ngồi thì uh, mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ thì uh... <laughs> em có thể kể dạ. dạ chắc tại anh run anh run quá đúng không cho dạ. nhầm vào tay nào hai vợ chồng em đi rồi à, gặp ừ, nhiều lần trong vòng 2 tháng đó rồi à. em đi làm tối về cái ảnh cũng à, mua sữa mua nước bánh trái cho em ăn ảnh nói là em ốm quá đi xong cái ờ, cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi mẹ tập cho con đi rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên mất lạc số liên lạc luôn. mất liên lạc luôn mất dạ. mất bao nhiêu lâu thì thì thì mới ba nối năm. lại được ba, ba năm. ba năm dạ. có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm chín rồi mấy tháng trời là hai tháng hả hay đi xe buýt uh, chung với nhau dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng mất, là mất liên lạc nhau 3 năm dạ cơ duyên nào mà tụi em gặp lại dạ. tái ngộ đó dạ 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion à. Ờ. rồi anh mới gặp em à. gặp lại cái em ủa sao anh này quen quá à. cái mới quay đầu lại mới ủa anh bình phải không cái nó ờ anh bình cái xong hai đứa bắt chuyện nói thì xong cái xin số điện thoại <laughs> rồi ờ, hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại à, nhưng mà cái khoảng thời gian mà ba năm trước á, là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao cái lúc mà em gặp lại uh, bà xã em á ừ. là lúc đó em vẫn còn quen người kia thì đó dạ. À. xong rồi uh, nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng sắc á tình hay sao đó ừ. tại vì đẹp hơn lúc ba năm trước đó <laughs> chắc có thể là vậy cái xong rồi em bồ của em lúc đó thì à, có đi về à, hà nội một tuần thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi nói chuyện như bạn bè thôi ừ nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em ờ, mới nhận ra là em yêu bà xã ừ. em làm theo con tim mình chị hiểu rồi nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt <laughs> hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà yêu xã em hơn bảy ngày bảy ngày hả bảy ngày đợi mong thôi hả à. em biết không dạ em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi ừ. cái xong ảnh mới nói á bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa mà em cũng nghĩ là ờ nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình mình mình cũng mở lòng tại vì á em nghĩ cái đó là cái duyên á tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được ừ, chồng mình thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi bắt đầu dạ. tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại dạ. gặp lại cho tới bây giờ là 6 năm dạ. đúng không nè đó dạ. yêu tình yêu suôn sẻ không hay là gặp gần sóng gió dạ có là cái vấn đề gần cưới á là anh á, thì muốn đám cưới là gặp chung tại vì anh thì không có bạn bè nhiều rồi nên á hả ảnh muốn gặp chung với nhau rồi cái uh, em á thì ba mẹ bên em thì muốn đã riêng ừ. mà một người thì ở quận 6 một người ở quận gò vấp nên rất là xa nếu mà khách á, đi như vậy người ta không có đi được ừ rồi nên hai bên cự với nhau thôi là em giữa em với chồng em thôi gây quá trời luôn rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới cái à, anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn cũng im luôn một thời gian á cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi rồi ừ, gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình mình không có đến được với nhau vậy đâu có được anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi ừ. là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng ừ. thì thôi là cũng vui vẻ rồi ừ dạ. hết hồn à bây giờ sức bước nói chung là, là không không được nữa như em em kể mà đôi mắt lóng lánh là cái, ừ. cái cái giọng nói đó tôi, tôi sợ đó có một cái gì đó ờ. nó nó nó, nó khúc mắt ừ. xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi thôi vui quá rồi vui quá đó rồi không bây giờ kể cái chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em ba năm ba dạ. năm thì có tật xấu tật xấu tật xấu bình kể đi cho bình kể đi nãy giờ bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã không là có <laughs> nhiều, nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á bà cũng lòi bánh ra ừ. làm làm những cái bánh mới mới làm riết wow. Dạ. em, em yêu nghề quá em tự học em tự sáng tác luôn đúng không dạ giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán ừ rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh cũng như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không dạ có cũng có <laughs> thường bên nào mà bắt đầu cuộc khẩu chiến dạ à. em bực đúng không dạ thường là em sẽ người, người đi rước con về rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là ừ. con rồi bỏ không có ai ừ. coi hết ừ. có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không có cái uh, <laughs> chơi hơi lố không chịu có nghĩa là em thì là sợ đường mà bả bả chơi á bỏ quăng đường vô người em đường gì đường cát của đường đúng rồi đường cát quăng làm bánh đó cơ quăng vậy hả ờ bả thử thử coi em có sợ đường không mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó bả chơi một cái luôn coi như lúc đó là có nước em hết rồi nó dạ bị rứt phải không dạ. em chỉ cần lấy chịu. lấy đường cát chét vô người ảnh là trời ảnh ổng nóng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á em có bất ngờ về cái điều đó không dạ em hết hồn rất à. là bất ngờ luôn tại vì á ảnh mà đó anh cũng nói là tôi sợ đường nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là... đến cái mức như vậy rồi dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không Nói chứ, đời cuộc đời nó khổ vậy đó ghét cô nào trời cho cô đó ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh hay quá ha mà mà tức là à, bây giờ em em em em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không giống như là mình sợ nó rít rít à rít rít là mình sợ sợ cái đó cơ hỏi em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết sợ, người luôn sợ. ô ngộ quá <laughs> rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi tôi cũng vậy đó à. Trời ơi, tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi Thiệt luôn á Trời ơi Rồi rồi chị hỏi nhỏ xíu luôn Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm là đi ngủ luôn rồi đêm mà nó khiều móc em mà em dám không dạ không không không luôn vậy luôn hả tức là sợ tới mức như vậy luôn hả trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính được thì sao vậy dạ, là giờ em phải vô đi tắm đang quen á là thời điểm đó em còn đang học làm bánh ừ. mà hả ảnh lúc đó là hẹn đi ờ, uống nước uống cà phê cái ảnh cũng hung mình hung tóc hung mặt cái anh nói trời cái người bà thơm mùi bơ mùi bơm mùi bột quá mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ thì à, em em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không dạ cũng có <laughs> mà ít lắm mà thường ảnh không à em không có thèm không có thèm rồi còn cái tật xấu gì nữa không chắc hết chắc chưa chắc để tôi khui bên này nè đó <laughs> dạ. dạ còn anh ấy như thế nào anh ấy thì ờ, nói chung là tốt lắm nhưng mà chỉ có cái là mê game ừ mê cực kỳ game đánh trận nữa hả dạ, dạ ảnh có thể chơi ba bốn máy luôn á trời ơi có có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau ừ, dạ có ừ, ừ. nhiều khi hả một mình em lo không có kệ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á ừ. còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi anh làm đó đó đi cái là ảnh làm đó đó đó có chừng xong thôi ảnh nói ờ à, em em còn thiếu cái gì nữa không em còn cần anh giúp gì không là ảnh không có cái nhu cầu đó ừ. là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game ừ. ha dạ ừ. ảnh ừ. chỉ có cái tật xấu rồi giờ hỏi ngược bình xíu nữa nè mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên chắc vợ em là người kèo trên có cái nào cô nóng tính của ấy quăng đồ ra khỏi nhà có có có hồi đó thì à, ở bên nhà em á, thì có đòi đi về nhà vợ ừ là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết hết vụ đó rồi là coi như đâu có đòi về nhà vợ dạ, được nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? có khi nào đuổi em khỏi nhà không đuổi em về nhà chồng không <laughs> có cái gì có kìa đâu kể chi tiết coi cũng mới đây gây lộn cái vụ ờ, chơi game hả cũng mình kinh doanh dạo này giống như là nó hơi chậm bill cái em nói là bây giờ suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả cứ vậy hoài à ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game rồi cái uh, mỗi lần thấy chồng chơi game là bực mặc à. dù là không có việc khách cũng không có đặt ừ. bánh đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu dạ khó Tại chịu không thích ông thích anh ấy chơi game dạ rồi rồi ông bán chừng lại đó dạ. thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha dạ, đỉnh điểm đúng không đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn ừ, nhiều khi em nói nặng quá bản thân ảnh nói á ảnh về đây là vì em ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh rồi cái thế là đùng đùng đùng bỏ đi xong cái sau này mà quề rồi em nói trời tôi đàn bạn gái hả gây lộn á bỏ về nhà vợ còn ông trời ông trai bỏ ông bỏ về nhà chồng ông bỏ về nhà chồng anh vậy rồi, đó rồi có cái chuyện đó nhiều lần không bệnh <coughs> có cái vụ đó là um, em với vợ em giống như là hơi làm lố quá à? là cũng chạy về giờ giờ tôi chở bà về tôi lấy giấy kết hôn bà này cũng theo về luôn về tới nhà cái cũng lên leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại ừ. nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á hai người thủ thủy thủ thủy rồi về tới nhà quẹo lại nó vô rủ đi cho cái quẹo lại dạ cũng quề về nhà chồng ờ. ờ, em mong muốn ờ, bà xã mình thay đổi điều gì dành thời gian cho con với chồng với uh, bớt lãng mạn <laughs> bớt lãng mạn hả có nghĩa em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy ừ. cái bà coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông tràn cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu kêu nắm tay cái bà vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh đó người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn thế là khóc suốt mướt luôn nó em hết yêu em rồi lúc đó em cũng không hiểu gì nữa thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới à. hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn ừ. cái, cái clip đó sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi để có cái clip nó kỳ vậy em coi chưa em coi chưa chưa chưa luôn bây giờ mình làm ở nhà đâu hay làm ở đây làm ở đây hay nè làm lại cái cái cái cái lãng sẹt hay là cái thiệt <laughs> cái thiệt cái lãng sẹt cái chứ cái lãng sẹt cái, cái lãng sẹt nó kỳ lắm chị ơi đó đâu đứng lên làm thử đi nó không sao đâu về tôi làm cho vợ tôi coi <laughs> rồi ông chui vô đi ủa <laughs> vợ chui vô à, rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lặn sẹt còn cái lặn sẹt thì sao cái lặn sẹt bữa lặn sẹt sao chui vô anh hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi thúm là cái đầu vô ở đây nè hiểu rồi cái là hết hồn á bạn luôn hết hồn á dạ hết hồn quá dễ thương ờ. mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không dạ không không hề hôm nay mới làm đúng không hôm nay mới dạ. làm đúng không và hy vọng là làm về nhà tối nay làm nữa tối ngày làm cái đó vậy Dạ. rồi còn à, em mong muốn xã mình thay đổi điều gì dạ thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại giảm game đúng không dạ giảm game là vậy thôi ừ. bây giờ chị nói nè vợ chồng tụi em á nó có một cái vấn đề như thế này hiện giờ chồng em đang ở nhà em dạ đúng không dạ. thì à, em cứ hình dung đi nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của của vợ mình với yeah. Dạ. mình hoặc ngược lại yeah. Dạ. đúng không thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em yeah. Dạ. cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương rồi rồi mặc cảm rồi tự ái rồi buồn rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em yeah. em mình đúng không làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được đúng không con ừ. thì còn nhỏ con mấy tuổi 2 tuổi đó con mới có ừ. 2 tuổi thôi yeah. Dạ. thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi đúng không thì anh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa ừ. đúng không dạ. còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó dạ. tức là vì em đầy đủ quá tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên là như vậy rồi dạ. mà mình không thấy có cái sự thay đổi nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em yeah. Dạ. hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ đây là nhà của mình đây là cái cái tổ ấm của mình thực sự đúng không nè chứ còn á em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường nó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi ôm đem hũ đường ôm vô bánh rồi chồng biết làm gì giờ Đó. chơi game thôi dạ. chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc nó, nó, nó, nó rõ ràng là như vậy mà đã dạy vợ lại chị cảm chị cảm nhận là như vậy nè chính vì em không hiểu được điều đó nên nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè đúng không dạ. nhưng cái điều mà chị nói ở đây cái người đầu dây mối nhợ phải là em bởi vì sao vì anh đang ở nhà em còn dạ. nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là ảnh phải làm ừ. dạ. nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó dạ. xóa tan đi tất cả những cái đơn độc đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha dạ. thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha ừ, ôm ảnh nhiều hơn đi đừng có ôm cái bắn nữa <laughs> đúng không rồi hai chồng ôm đứa con đi coi như ba yeah. Dạ. ba, ba ngọn nến lung linh nè đó, đó thời gian ôm nhau nhiều chút nghe yeah. Dạ. Dạ. rồi xin cảm ơn các em đúng không yeah. em rồi chúng ta sẽ gặp lại nghe